Chào mừng tất cả các con học sinh lớp 5 yêu quý. Về số đo thời gian, cô Ngọc Lan đã hướng dẫn các con rất là kỹ rồi. Hôm nay cô trò mình cùng đến với một dạng toán mới, đó là dạng toán chuyển động. Trong toán chuyển động sẽ có vận tốc, quãng đường, thời gian. Và bài đầu tiên chúng mình cùng học đó chính là bài vận tốc. Mời các con cùng tìm hiểu qua phần kiến thức nhé. Cô có ví dụ sau. Một ô tô đi được quãng đường dài 170 km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? Các con nghe lại. Một ô tô đi được quãng đường dài 170 km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? Các con cùng phân tích với cô nhé. Bài toán cho chúng ta biết là một ô tô đi một quãng đường dài là 170 km. Trong thời gian là 4 giờ. Và bây giờ thì người ta hỏi là trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu km? Tức là hỏi xem trong một giờ ô tô đi được bao nhiêu km? trước mình có dễ dàng tìm được không các con? Và chúng mình làm thế nào? Đây cũng chính là bài toán liên quan đến việc rút về đơn vị cả quãng đường dài 170 km đi trong 4 giờ. Vậy ta có thể tìm 1 giờ một cách đơn giản, đúng không nào? Ta sẽ tìm như sau. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được là ta lấy cả quãng đường là 170, ta chia cho 4, ta được 42,5 km. Đáp số 42,5 km chính là quãng đường đi trong 1 giờ. Đây là quãng đường ô tô đi trong một giờ. Quãng đường này người ta còn gọi là vận tốc của ô tô trong một giờ đấy các con ạ. Trung bình mỗi giờ ô tô đi được thì các con thấy mỗi giờ ô tô đi được 42,5 km thì ta nói rằng vận tốc trung bình hay nói bắn tắt là vận tốc của ô tô là 42,5 km, viết tắt là 42,5 km trên giờ đây chính là vận tốc của ô tô và khi ghi vận tốc của ô tô thì bao giờ người ta cũng ghi là km trên giờ có nghĩa là ô tô đi được 42,5 km trong 1 giờ các con nhé và đây người ta gọi là vận tốc của ô tô muốn tính vận tốc ta sẽ lấy quãng đường chia cho thời gian Quãng đường là 170, chia cho thời gian là 4. Cô trò mình sẽ được vận tốc của ô tô và vận tốc này chính là quãng đường đi trong 1 giờ. Muốn tính vận tốc, ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Đối với những cái bài toán chuyển động thì người ta cũng sẽ đưa công thức và ký hiệu quãng đường sẽ là S, V là vận tốc và T là thời gian và công thức tính vận tốc V bằng S chia cho T. Cô nhắc lại, V là vận tốc, S là quãng đường, còn T ở đây là thời gian. Đây là công thức chung các con nhớ nhé, để chúng mình lưu ý. Gọi vận tốc là V, quãng đường là S, thời gian là T. Ta có tính vận tốc của một vật thì bằng quãng đường chia thời gian. Công thức V bằng S chia T. Các con đã hiểu chưa? Và bây giờ thì các con đã tìm được kết quả của bài tập số 1 rồi. Chúng mình cùng nhau vào ví dụ 2 để các con hiểu sâu hơn về cách tính vận tốc của một vật nhé. Chúng mình cùng thấy là vận tốc ở đây là km trên giờ. Nhưng vận tốc người ta cũng có thể sử dụng mét trên phút hoặc km trên phút rồi mét trên dây do quy định ở từng bài các con nhé. Chúng mình vào ví dụ 2. Một người chạy được 60 mét trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó. Các con nghe lại. Một người chạy 60 mét trong 10 giây. Tính vận tốc chạy của người đó. Như vậy thì đây, một người chạy 60 mét trong 10 giây và 10 giây cô chia đều thành 10 phần bằng nhau. Bây giờ tính vận tốc của người đó, vận tốc của người đó có nghĩa là mình tìm xem là một giây người đó sẽ đi được bao nhiêu mét và vận tốc ở người chạy này tính theo mét trên giây và ở đây vận tốc là hỏi chấm mét trên giây có nghĩa là bao nhiêu mét trong một giây. Với bài này thì cô sẽ giải như sau vận tốc chạy của người đó là cô sẽ lấy quãng đường là 60 mét cô chia cho thời gian là 10 giây, cô sẽ được 6 mét trên giây và đáp số chính là 6 mét trên giây. 6 mét trên giây này còn được gọi là vận tốc của người chạy. Vận tốc của người chạy trong thời gian 1 giây thì chạy được 6 mét. Đối với những cái người chạy thì người ta không thể dùng km được mà người ta sẽ phải dùng vận tốc là mét trên giây các con nhớ lưu ý để chúng mình vận dụng làm bài tập cho tốt vừa rồi cô ngọc lan đã hướng dẫn các con phần kiến thức về tính vận tốc của một vật cô nhắc lại muốn tính vận tốc của một vật ta lấy quãng đường chia cho thời gian bây giờ cô trò mình sẽ cùng nhau đến với bài luyện tập để thực hiện thành thạo các bài tập về tính vận tốc các con nhé. Các con yêu quý, chúng ta cùng nhau vào phần bài tập nào. Ở phần bài tập, cô giáo sẽ có 3 bài. Chúng mình đi lần lượt từng bài một nhé. Trước khi vào phần bài tập, cô nhắc lại với các con công thức tính vận tốc của một vật. V bằng S chia cho T. V là vận tốc của vật, S là quãng đường và T là thời gian. Bây giờ chúng ta vào bài 1. Một người đi xe máy trong 3 giờ được 105 km. Tính vận tốc của người đi xe máy. Các con nghe lại này. Một người đi xe máy trong 3 giờ được 105 km. Tính vận tốc của người đi xe máy. Bài này cho biết điều gì? Các con cùng nhau tóm tắt Bài toán cho biết quãng đường dài. Người đi xe máy đi một quãng đường dài 105 km. Và đi trong bao lâu các con? Đi trong 3 giờ. Chính vì vậy cô biểu diễn mỗi một giờ là một đoạn. Và cả quãng đường này là 105 km. Đi trong 3 giờ. Bây giờ người ta hỏi chúng mình điều gì? Người ta hỏi vận tốc người đi xe máy. Tức là hỏi xem 1 giờ người đó đi được bao nhiêu km. Đây chính là vận tốc của người đi xe máy. Hay nói cách khác, chính là trong một giờ thì người đó đi được bao nhiêu km. Vận tốc được ghi là km trên giờ các con nhé. Các con đã sẵn sàng giải bài tập này với cung Ngọc Lan chưa? Bài này có dễ không các con? Trên thực tế thì tính vận tốc ta làm thế nào? Ta lấy quãng đường chia cho thời gian. Quãng đường mình biết chưa? 105 km rồi. Thời gian mình biết chưa? Là bao nhiêu các con? Chính là 3 giờ. Vậy có tìm được vận tốc không? Chúng ta cùng giải nhé. Vận tốc của người đi xe máy là chúng mình sẽ lấy 105 là quãng đường, chúng mình chia cho 3 là thời gian, các con sẽ được vận tốc là 35 km trên giờ. Các con lưu ý nhé. Vận tốc ở đây chúng mình phải ghi là km trên giờ và đáp số 35 km trên giờ là kết quả của bài tập số 1. Cô trò chúng mình vừa hoàn thành bài tập số 1 rồi đấy. Các con thấy có khó không? Hay là dễ dàng? Chúng mình thấy nó cũng dễ dàng đúng không nào? Câu nhắc lại, muốn tính vận tốc của một vật, ta lấy quãng đường chia cho thời gian, ta được vận tốc. Và cụ thể lấy 105 chia 3 ta được 35 là vận tốc của người đi xe máy tính là km trên giờ các con nhé. Đừng ai ghi km không mà phải ghi km trên giờ thì người đó mới là vận tốc. Vận tốc đó là 30 km, 35 km đi trong một giờ. Các con nhớ chưa? Chúng mình cùng sang bài tập số 2 nhé. Các con yêu quý, Cô trò mình tiếp tục vào bài tập số 2. Nội dung bài tập số 2 như sau. Một máy bay bay được 1.800 km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay. Các con nghe lại. Một máy bay bay được 1.800 km trong 2,5 giờ. Tính vận tốc của máy bay. Bây giờ cô sẽ có tóm tắt như sau. Một máy bay bay quãng đường 1.800 km. Trong bao nhiêu lâu các con? Trong 2,5 giờ. Vì vậy, cô sẽ chia thành 2 giờ, hai phần bằng nhau và một phần cuối bằng một nửa. Và bây giờ người ta tính vận tốc, có nghĩa là người ta tìm 1 giờ máy bay bay được bao nhiêu km. Đây chính là vận tốc mà chúng mình cần phải đi tìm. Bài này có dễ không các con? Ai nhắc lại được cho cô nào? Muốn tính vận tốc của một vật thì ta làm thế nào? Ta lấy quãng đường chia cho thời gian V bằng S chia T. Vậy chúng ta giải bài tập này. Vận tốc của máy bay là chúng mình lấy quãng đường là 1800, chúng mình chia cho 2,5. Ta sẽ được 720 km trên giờ. Và đáp số là 720 km trên giờ cũng chính là vận tốc máy bay mà các con vừa tìm được đấy. Các con thấy trong một giờ thì máy bay này sẽ bay được 720 km trên giờ. Bài tập số 2 của chúng mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau vào bài tập số 3. Mời các con theo dõi bài tập số 3. Bài tập số 3. Một người chạy được 400 m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là mét trên giây. Các con nghe lại này. Một người chạy được 400 mét trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là mét trên giây. Chúng mình cùng tóm tắt. Bài toán cho chúng mình biết điều gì các con? Bài toán cho biết là quãng đường người đặt đó chạy là 400 mét. Và thời gian 400 mét này chạy trong 1 phút 20 giây. Và người ta yêu cầu chúng mình đi tìm vận tốc. Vận tốc ấy là trong một giây chạy bao nhiêu mét. Đây chính là vận tốc của người chạy. Chúng mình có làm được không các con? Muốn làm được ở bài này thì các con phải thực hiện như thế nào? Ở đây là tìm mét trên giây thì quãng đường là mét có sẵn rồi. Nhưng mà giây thì đã có sẵn chưa? Chúng mình phải làm thế nào? Cô cho mình cùng giải. Đầu tiên các con phải đổi đã nhé. Đổi 1 phút 20 giây bằng 80 giây đã. Như vậy quãng đường là 400 mét. Thời gian là 80 giây. Vậy thì tìm ta có tìm được vận tốc của người chạy không? Và vận tốc đó ta làm thế nào? Ta lấy quãng đường là 400 ta chia cho thời gian là 80, ta sẽ ra vận tốc của người chạy. Vận tốc chạy của người đó là 400 chia cho 80, ta bằng 5 và 5 ở đây là 5 mét trên giây và đáp số 5 mét trên giây. Cô nhắc lại, bài giải 1 phút 20 giây bằng 80 giây. Vận tốc chạy của người đó là 400 chia 80 bằng 5 mở ngoặc mét trên giây. Đáp số 5 mét trên giây. Như vậy cô đã tìm vận tốc chạy của người rồi và vận tốc này các con thấy đơn vị đo vận tốc với bài là mét trên giây còn với bài 1, bài 2 các con vừa thực hiện là km trên giờ các con nhớ đơn vị đo vận tốc thì các con phụ thuộc vào vật nếu như là chạy thì người ta không thể nào là km trên giờ được mà người ta sẽ tính đơn vị nhỏ hơn còn nếu mà đi ô tô hoặc đi máy bay thì người ta tính km trên giờ các con nhé hoặc là xe máy cũng vậy xe đạp cũng thế người ta thường là sử dụng km trên giờ đôi lúc người ta cũng sẽ sử dụng mét trên phút ví dụ như là những vận động vợn viên bơi bơi lội khi mà người ta bơi thì người ta tính trong thời gian bao nhiêu phút bơi được một quãng đường bao nhiêu mét thì là mét trên phút cũng có mét trên giây cũng có đấy là cách tính vận tốc của từng vật theo từng bài cụ thể để chúng ta vận dụng mình học vận tốc rồi vậy thì hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau tìm quãng đường và để tìm được quãng đường Cô mời các con cùng tìm hiểu qua phần kiến thức nhé. Cô có bài toán số 1. Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42 km h tính quãng đường ô đường đi được của ô tô. Các con nghe lại này. Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5 km h tính quãng đường đi được của ô tô với bài toán này thì người ta đã cho các con biết điều gì rồi đố các con biết đấy nào đã bạn nào nghĩ ra chưa bài toán này người ta cho chúng mình vận tốc là 42,5 km trên giờ người ta lại cho chúng mình thời gian là 4 giờ và người ta yêu cầu chúng mình đi tìm quãng đường muốn tính quãng đường ta làm thế nào cô trò chúng mình cùng phân tích một ô tô đi trong thời gian 4 giờ. Và vận tốc của ô tô 42,5 km. 42,5 km này là đi trong 1 giờ. Đây, 1 giờ thì đi được 42,5 km cũng chính là vận tốc của ô tô. Và bây giờ người ta hỏi cả cái quãng đường này sẽ đi được bao nhiêu km? Vậy chúng mình có làm được không? Và bài này chúng mình sẽ giải như thế nào? Bài giải bài này chính là 1 giờ đi được 42,5 km, 4 giờ đi hỏi chấm km, tìm đơn vị của nhiều nhóm, đúng không nào? Vậy cô trò mình sẽ giải như sau. Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là ta lấy vận tốc 42,5 nhân với thời gian là 4 bằng 170 km và đáp số 170 km. Như vậy ô tô sẽ đi cả quãng đường này là 170 km. Cô sẽ có nhận xét để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong 1 giờ, đây chính là quãng đường ô tô đi trong 1 giờ, hay là vận tốc của ô tô, nhân với thời gian đi. Đây là quãng đường nhân với 4 là thời gian đi. Đây là quãng đường đi trong 1 giờ các con nhé. Và nó chính là vận tốc của ô tô đấy. Nhân với 4 là thời gian đi, ta sẽ ra cả quãng đường này là 170 km. Và từ đó thì cô giáo rút ra được công thức tính quãng đường. Muốn tính quãng đường ta làm thế nào? Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Cô nhắc lại, muốn tính quãng đường, ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Công thức tính quãng đường, ta ghi như thế nào? Ta sẽ có công thức tính quãng đường S bằng V nhân T. S ở đây là gì? S ở đây là quãng đường. V ở đây là gì các con? Đó là vận tốc. Và T là thời gian. Vậy quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian các con đã nhớ được công thức của bài chưa? Vừa rồi thì các con tìm hiểu ví dụ số 1. Bây giờ cô trò chúng mình cùng nhau vào ví dụ 2 để các con hiểu sâu hơn cách tìm quãng đường nhé. Cô có bài tập số 2. Một người đi xe đạp với vận tốc 12 km h trong 2 giờ 30 phút. Tính quãng đường người đó đã đi được. Nghe lại này một người đi xe đạp với vận tốc 12 km trên giờ. Trong 2 giờ 30 phút, tính quãng đường người đó đã đi được. Như vậy rõ ràng bài này yêu cầu chúng mình đi tìm quãng đường. Vậy bài toán cho biết điều gì? Cô trò chúng mình lại phân tích tóm tắt. Bài toán cho biết là một người đi xe đạp với vận tốc là 12 km trên giờ và đi trong 2 giờ 30 phút. Như vậy đi 1 giờ thứ nhất này, giờ thứ hai này và đi 30 phút nữa vậy. Cả cái thời gian này là 2 giờ 30 phút và vận tốc 1 giờ sẽ đi được 12 km. Bây giờ sẽ tìm xem cả cái quãng đường đi trong 2 giờ 30 phút là bao nhiêu. Bài này giải có dễ không các con? Chúng mình làm thế nào? Ai nhắc lại được không nhỉ? Chúng mình nhớ này, muốn tính quãng đường, ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Vận tốc biết chưa? Vận tốc chính là quãng đường đi trong 1 giờ. Chúng ta biết rồi, 12 km. Thời gian, chúng ta biết chưa? Biết rồi, 2 giờ 30 phút. Vậy ta có thể dễ dàng tìm quãng đường được không? Ta làm như sau. Quãng đường người đó đã đi là muốn tìm quãng đường thì trước tiên mình phải đổi về cùng một đơn vị đo. Thời gian đã ở đây là 2 giờ 30 phút. Vậy thì chúng ta đổi thành 2,5 giờ. Đến đây ta có cùng đơn vị đo là đơn vị đo thời gian ta đưa về một đơn vị đo đó là giờ. Ta sẽ thực hiện làm như sau. Quãng đường người đó đã đi được là ta lấy 12 nhân với 2,5 và ta có 30 km và đáp số 30 km chính là quãng đường người đi xe đạp đi trong 2 giờ 30 phút đấy các con ạ. À. Cô nhắc lại, muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Muốn tính được thì các con nhớ đưa thời gian về cùng một đơn vị đo. Ví dụ cùng giờ, cùng phút hoặc là cùng dây để các con tính cho dễ. Và đặc biệt là ở đây các con chú ý vận tốc là giờ thì ta đổi thành giờ. Đây, vận tốc là km trên giờ. Thì khi đó ta cũng đổi đơn vị đo thời gian ra giờ. Nếu vận tốc là mét trên giây thì thời gian các con cũng nên đổi là giây. Các con nhớ chưa nào? Bây giờ cô trò mình muốn thành thạo hơn này, làm giỏi hơn này, và nhớ bài sâu hơn thì ta cùng vào phần luyện tập. Ở phần kiến thức cô đã hướng dẫn các con hai ví dụ cụ thể rồi. Các con cũng đã hiểu được là muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Bây giờ trước khi vào phần luyện tập cô hướng dẫn các con công thức lại. Muốn tính quãng đường thì ta có quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Ta vào bài tập số 1 một cano đi với vận tốc 12,5 12 à 15,2 km trên giờ. Tính quãng đường đi được của cano trong 3 giờ. Các con cùng nghe lại. Một cano đi với vận tốc 15,2 km trên giờ. Tính quãng đường đi được của cano trong 3 giờ. Bài được tóm tắt như sau một cano đi cả một cái quãng đường sông trong 3 giờ. Và mỗi 1 giờ thì đi được 15,2 km. Vậy có tính tính được quãng đường mà cano chạy không? Chúng mình làm như thế nào? Các con cùng vào phần bài giải nhé. Đây là bài tính quãng đường đúng không nào? Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Vận tốc có chưa các con? 15,2 km chính là vận tốc. Thời gian có chưa? Chính là 3 giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Và quãng đường ta tìm được không? Ta sẽ thực hiện như sau. Quãng đường cano đó đi được trong 3 giờ là chúng ta sẽ lấy 15,2 nhân với 3 bằng 45,6 km. Đáp số 45,6 km. Cô trò chúng mình đã hoàn thành bài tập số 1 rồi đấy và áp dụng đúng công thức ta làm quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian. Và vận tốc ở đây là km trên giờ, thời gian lại là giờ rồi, ta không cần phải đổi nữa, ta nhân luôn. Các con nhé, chúng mình sang bài tập số 2. bài tập số 1, cô trò chúng mình tiếp tục đến với bài tập số 2. Bài tập số 2 có nội dung như sau. Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc là 12,6 km h Tính quãng đường đi được của người đó. Các con nghe lại này. Một người đi xe đạp trong 15 phút với vận tốc 12,6 km h tính quãng đường đi được của người đó. Bài toán cho biết gì nào? Bài toán cho chúng ta biết một người đi xe đạp đi trong 15 phút và được quãng đường là bao nhiêu chưa biết, chỉ biết trong 1 giờ thì đi được 12,6 km. Và bây giờ tìm xem là trong 15 phút thì người đó đi được bao nhiêu km. Như vậy là tìm quãng đường đi trong 15 phút, biết quãng đường đi trong 1 giờ. Vậy mình làm thế nào để tìm được bài toán này? Các con thấy ừ, ở đây là vận tốc là km trên giờ, nhưng thời gian người ta chỉ cho chúng mình là 15 phút. Vậy thì các con phải đổi đơn vị đo thời gian về giờ vì ở đây vận tốc là tính theo giờ thì mình cũng phải đổi đơn vị đo thời gian mà đi theo giờ. Vậy ta phải giải như sau các con ạ. Chúng mình đổi 15 phút bằng 0,25 giờ. Đấy các con đổi 15 phút sang giờ. Từ đó các con sẽ lấy vận tốc nhân với thời gian ta sẽ ra quãng đường. Quãng đường người đó đi xe đạp là chúng ta lấy vận tốc là 12,6 nhân với thời gian là 0,25 ta sẽ bằng 3,15 km. Như vậy trong 15 phút thì người đó chỉ đi được 3,15 km. Đáp số 3,15 km. Ở bài này thì cô Ngọc Lan nhắc nhở các con là bài người ta cho vận tốc là km trên giờ thì thời gian các con cũng cần đổi ra là giờ các con mới tính được dễ dàng. Các con nhớ chưa? Nếu các con để 15 phút thì chúng ta lấy vận tốc nhân với 15 phút, chúng ta sẽ không ra kết quả giống như thế này đâu mà các con phải đổi theo giờ bởi vì vận tốc ở đây là 12,6 km trên 1 giờ. Các con nhớ nhớ chưa? Cô nhắc lại, bài giải 15 phút bằng 0,25 giờ. Quãng đường người đó đi xe đạp là 12,6 nhân với 0,25 bằng 3,15 km, đáp số 3,15 km. Cô trò mình đã hoàn thành xong bài tập số 2. Bây giờ chúng mình tiếp tục sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km trên giờ đến B lúc 11 giờ tính quãng đường AB. Các con nghe lại này. Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42 km h đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB. Bài toán này cho chúng mình biết điều gì và yêu cầu chúng mình đi tìm điều gì. Chúng mình lại phân tích nhé. Bài cho biết là một xe máy đi từ điểm A lúc 8 giờ 20 phút và đi đến điểm B. Đi đến điểm B này là lúc 11 giờ. Và người ta yêu cầu chúng mình tìm quãng đường A B. Muốn tìm được quãng đường A B thì các con thấy ở công thức này, muốn tìm quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Đúng không nào? Vận tốc ta biết chưa? Ta biết rồi, đó là 42 km trên giờ. Thế còn thời gian ta đã biết chưa các con? Thời gian chưa biết. Vậy thì ta có thể tính quãng đường ngay được không? Bài này ta phải thực hiện như thế nào? Các con đã nghĩ ra chưa? Chúng mình cùng tìm nhé. Với một bài tính quãng đường thì ta cần phải biết cả vận tốc, biết cả thời gian. Nhưng với bài này, các con chưa biết thời gian. Vậy chúng mình phải đi tìm thời gian. Chúng mình có tìm được không? Thời gian đi bắt đầu là từ 8 giờ 20 phút và kết thúc là 11 giờ. Vậy thì người đó đi trong bao lâu? Có tìm được không các con? Chúng mình cùng giải nhé. Nào, người đó sẽ đi quãng đường AB trong thời gian là cô sẽ viết là thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là ta sẽ lấy 11 giờ trừ 8 giờ 20. 8 giờ 20 phút ta sẽ bằng 2 giờ 40 phút. Ta tách 11 giờ thì bằng 10 giờ 60 phút trừ đi 8 giờ 20 phút. Ta sẽ ra 2 giờ 40 phút. Đến đây ta chưa đổi về cùng một đơn vị đo. Vậy ta sẽ đổi thành 2 2 phần 3 giờ. Nếu chia cho số thập phân thì các con sẽ dư. Vì vậy với bài này thì các con nhớ đổi thành hỗn số. Các con sẽ dễ tính hơn các con thấy 2 giờ 40 phút thì bằng 2 giờ 40 phút là 40 trên 60. 1 giờ có 60 phút, 40 trên 60 tức là 2 phần 3 của giờ. Khi đó chúng mình sẽ cùng tính quãng đường AB là ta lấy vận tốc là 42 nhân với 2, 2 phần 3. Ta sẽ nhẩm ra được là 112 km. Làm thế nào như vậy? các con nhìn này cô sẽ nhầm là 42 nhân 2 cô sẽ ra 84 km là của 2 giờ đúng không nào thế còn 2 phần 3 giờ thì cô làm thế nào cô lấy 42 nhân với 2 phần 3 42 nhân với 42 cô chia cho 3 rồi cô lại nhân với 2 42 chia cho 3 thì cô được là 14 14 mà cô nhân với 2 thì cô được 28. 28 mà cô cộng với 84 thì cô sẽ có kết quả là 112 km. Và đến đây thì cô có đáp số là 112 km. Ta đã tìm được quãng đường từ A đến B mà xe máy cần đi chính là 112 km các con ạ. Các con nhớ này, đối với khi đổi đơn vị đo mà chia chúng ta sẽ ra số thập phân dư ấy, thì các con nhớ là để thành hỗn số nhé. Các con sẽ dễ dàng tính ra thời gian. Muốn tìm 2 phần 3 của giờ, các con chỉ việc lấy 42 nhân 2 phần 3 là các con ra. Các con sẽ dễ dàng tìm ra kết quả. Cô đọc lại bài giải, cả để các con nhớ lại. Thời gian xe máy đi hết quãng đường AB là 11 giờ trừ 8 giờ 20 phút bằng 2 giờ 40 phút bằng 2, 2 phần 3 giờ. Quãng đường AB là 42 nhân 2, 2 phần 3 bằng 112 km. Đáp số 112 km. Cô chào mình đã hoàn thành bài tập số 3, cũng là bài tập cuối cùng trong tìm quãng đường. Cô nhắc lại các con, muốn tìm quãng đường, ta lấy vận tốc nhân với thời gian. Nếu chưa có thời gian ta phải đi tìm thời gian nếu chưa có vận tốc các con nhớ dựa vào những dữ kiện để tìm vận tốc rồi ta mới tìm được quãng đường các con nhé chúc các con làm bài thật là tốt cô trò chúng mình sẽ cùng tìm thời gian trong bài toán chuyển động để tìm được thời gian chúng mình phải làm thế nào mời các con qua phần nội dung kiến thức sẽ tìm được điều đó nhé Bài tập số 1 Một ô tô đi quãng đường 170 km với vận tốc 42,5 km trên giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó. Các con nghe lại này. Một ô tô đi được quãng đường 170 km với vận tốc 42,5 km trên giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó. Với bài toán này, các con hãy phân tích với cô xem là bài toán này cho biết điều gì rồi và yêu cầu tìm điều gì. Chúng mình cùng tóm tắt. Bài toán cho biết dữ kiện đầu tiên chính là quãng đường. Quãng đường ô tô đi là 170 km. Đây là dữ kiện thứ nhất. Dữ kiện thứ hai, người ta cho chúng mình biết điều gì nữa nào? Người ta cho chúng mình biết vận tốc của ô tô đi là 42,5 km trên giờ, tức là 1 giờ ô tô sẽ đi được 42,5 km. Vậy để cả đi cả quãng đường 170 km, ô tô đi hết bao nhiêu lâu? Đó chính là câu hỏi mà chúng mình cần phải đi tìm. Xem là để đi cả quãng đường 170 km này, ô tô cần đi mất bao nhiêu giờ? hoàn toàn trái ngược với những bài lúc trước cô đã dạy các con đúng không nào với bài này thì họ yêu cầu chúng mình đi tìm thời gian mà người ta đã cho chúng mình biết quãng đường biết vận tốc chúng mình có dễ dàng tìm thời gian được không nếu như dựa vào bài toán rút về đơn vị các con sẽ thấy này 42,5 km đi trong 1 giờ Vậy thì 170 km đi trong hỏi chấm giờ các con có dễ dàng dựa vào bài toán rút về đơn vị để ta làm được không? Ta làm thế nào? Ta sẽ cùng giải. Thời gian ô tô đi là lúc này ta lấy 170 km ta chia cho 42,5 km tức là thời gian đi trong 1 giờ hay 42 km này là vận tốc. Ta sẽ bằng 4 giờ và đáp số 4 giờ. Các con thấy đấy, chúng ta tìm ra thời gian rồi là 4 giờ bằng cách ta lấy 170 là cả quãng đường chia cho 42,5 chính là vận tốc. Cô sẽ rút ra nhận xét để tính thời gian đi của ô tô, ta lấy quãng đường đi được chia cho quãng đường ô tô đi trong 1 giờ hay là vận tốc của ô tô, ta sẽ ra thời gian đúng không nào? Quãng đường chia vận tốc ra thời gian. Đây là quãng đường ô tô phải đi. Đây là quãng đường đi trong 1 giờ hay còn gọi là vận tốc và ta sẽ ra thời gian. Từ đó các con sẽ thấy muốn tính thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc và công thức của tính thời gian T bằng S chia V. T là gì các con? Thời gian. S là gì nhỉ? Quãng đường. Còn V là vận tốc. Như vậy, T là thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc. Và công thức sẽ đi liền với các con. Các con phải học thuộc T bằng S chia V. Vậy đến đây thì các con đã biết cách tìm thời gian trong bài toán chuyển động chưa? Muốn tìm thời gian của vật, ta sẽ lấy quãng đường chia cho vận tốc ta vào ví dụ hai để ta tìm hiểu rõ ràng hơn và vận dụng cái kiến thức mà mình vừa học để thực hiện giải bài toán nhé. Nào, cô trò mình cùng vào ví dụ 2. Ví dụ 2 là một cano đi với vận tốc 36 km h trên quãng đường sông dài 42 km. Tính thời gian đi của cano trên quãng đường đó. Các con nghe lại một cano đi với vận tốc 36 km h trên quãng đường sông dài 42 km. Tính thời gian đi của cano trên quãng đường. Bài toán cho chúng ta biết, điều đầu tiên là một cano đi một quãng đường dài 42 km. Đi với vận tốc là bao nhiêu? 36 km h Và bài toán hỏi gì? Hỏi thời gian ô tô đi à, cano đi cả cái quãng đường sông 42 km này trong bao lâu? Ta có thể áp dụng công thức để làm được không các con? Muốn tìm thời gian, ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Quãng đường biết chưa nào? Biết rồi. Là bao nhiêu nào? 42 km. Vận tốc biết chưa? Vận tốc biết rồi. Bao nhiêu km trên giờ? 36 km trên giờ. Vậy thì ta dễ dàng tìm được thời gian Thời gian cano đi hết quãng đường đó là ta sẽ lấy quãng đường là 42 chia cho 36 bằng 7 phần 6 giờ. Và chúng mình sẽ đổi thành 7 phần 6 ta đưa thành hỗn số là 1 1 phần 6 giờ và bằng 1 giờ 10 phút. Như vậy, cano đi hết quãng đường sông 42 km với vận tốc 36 km trên giờ hết 1 giờ 10 phút đấy các con ạ. Và bài toán số 2 cô đã vừa hướng dẫn các con rồi. Chúng ta đã hoàn thành phần kiến thức của bài tìm thời gian. Muốn tìm thời gian, ta lấy quãng đường chia cho vận tốc trong bài toán chuyển động các con nhé. Bây giờ các con có muốn mình giỏi hơn không? Muốn giỏi hơn ta phải làm gì? Đó là cô trò mình cùng nhau luyện tập Mời các con cùng sang phần 2 với cô Hồng Lan, đó là phần luyện tập. Các con yêu quý, ở phần kiến thức cô đã hướng dẫn các con rất kỹ rồi. Bây giờ cô trò mình cùng nhắc lại công thức tính số đo thời gian. Muốn tính số đo thời gian thì trong bài toán chuyển động ta sẽ có công thức thời gian bằng quãng đường chia cho vận tốc t bằng s chia v Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ trống. Ở bài này cô có một bảng. Bảng thứ nhất, cột ngang là quãng đường tính bằng km. Cột thứ hai là vận tốc tính bằng km trên giờ và cột hàng ngang số 3 chính là thời gian tính bằng giờ. Bây giờ các con sẽ điền vào thời gian ở đây. Làm thế nào để các con tính được thời gian? đó là muốn tìm thời gian và lấy quãng đường chia cho vận tốc. Vậy ở cột thứ nhất, quãng đường là 35, vận tốc là 14, vậy thời gian đi sẽ là bao nhiêu? Ta làm thế nào các con? Ta sẽ lấy 35 chia cho 14 và được 2,5 giờ. Tiếp tục, km là 10,35 km. Vận tốc là 4,6 km trên giờ. Vậy thời gian sẽ là bao nhiêu? 10,35 chia cho 4,6 bằng 2,25 giờ. Tiếp tục, quãng đường là 108,5 km, vận tốc là 62 km trên giờ. Ta lấy 108,5 chia cho 62, ta được 1,75 giờ. Cột cuối cùng, quãng đường là 81 km, vận tốc là 36 km trên giờ. Vậy thời gian sẽ là 81 chia cho 36 bằng 2,25 giờ. Ta đã hoàn thành bài tập số 1. Các con nhớ, muốn tìm thời gian, ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Hay công thức T bằng s chia V. Các con nhớ chưa nào? Chúng mình cùng nhau sang bài tập số 2. Mời các con cùng tìm hiểu bài tập số 2 trên quãng đường 23,1 km. Một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km trên giờ, tính thời gian đi của người đó. Bài tập các con cùng nghe lại. Trên quãng đường 23,1 km, một người đi xe đạp với vận tốc 13,2 km trên giờ, tính thời gian đi của người đó. Bài toán cho chúng mình biết điều gì? Bài toán cho chúng mình biết quãng đường người đi xe đạp đi là 23,1 km. Người ta lại cho biết điều gì nữa? Cho biết là vận tốc đi được là 13,2 km đi trong 1 giờ. Và bài toán hỏi chúng mình điều gì? Đó là đi tìm thời gian đi cả quãng đường 23,1 km là bao lâu? Đây chính là câu hỏi mà chúng mình cần đi tìm, đó là tìm thời gian. Muốn tìm thời gian ta làm thế nào? Ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Quãng đường biết chưa? Quãng đường biết rồi là km. Vận tốc là km trên giờ. Vậy ta có đổi được về cùng đơn vị đo không? Nó có sẵn rồi. Vì vậy ta sẽ cùng nhau thực hiện luôn. Bài giải Thời gian người đó đi là ta sẽ lấy quãng đường 23,1 chia cho 13,2, chúng mình được kết quả là 1,75 giờ và đổi thành 1 giờ 45 phút. Cô sẽ có đáp số 1 giờ 45 phút là kết quả của bài toán số 2 cô trò mình vừa thực hiện đấy. Có dễ không các con? Cô nhớ nhắc các con vận dụng kiến thức, muốn tìm thời gian ta lấy quãng đường chia cho vận tốc và ta có quãng đường rồi ta chia cho vận tốc ta sẽ ra thời gian các con nhé chúng ta cùng nhau tìm hiểu sang bài tập số 3 cô cháu mình cùng vào bài tập số 3 nhé bài tập số 3 có nội dung như thế nào mời các con cùng tìm hiểu bài 3 trên quãng đường 2,5 km một người chạy với vận tốc 10 km trên giờ tính thời gian chạy của người đó các con nghe lại này. Trên quãng đường 2,5 km, một người chạy với vận tốc 10 km trên giờ tính thời gian chạy của người đó. Như vậy bài toán cho chúng mình biết điều gì và yêu cầu cô trò chúng mình tìm điều gì, các con cùng phân tích. Một người chạy trên quãng đường 2,5 km. Đây là quãng đường họ chạy, là quãng đường từ đây đến đây là 2,5 km. Chạy với vận tốc là bao nhiêu? Vận tốc chạy là 10 km trên 1 giờ, tức là trong 1 giờ thì chạy được 10 km. Và bài toán hỏi gì các con? Hỏi xem là khoảng thời gian chạy 2,5 km này trong bao lâu? Vậy có tìm được không các con? Bài toán này có phải là bài toán cơ bản mà mình vừa được học không? Muốn tìm thời gian thì ta lấy quãng đường chia cho vận tốc. Quãng đường các con biết chưa? Là 2,5 km rồi đúng không nào? Vận tốc các con có chưa nào? 10 km trên giờ, tức là 10 km trong 1 giờ. Đấy là vận tốc. Quãng đường biết rồi, vận tốc biết rồi, ta có tìm được thời gian không? Cô mời các con cùng vào phần bài giải. Chúng ta sẽ giải như thế nào? Thời gian chạy của người đó là Quãng đường ta biết rồi là 2,5. Chia cho vận tốc ta cũng biết rồi, 2,5 chia cho 10 được 0,25 giờ. Và khi đó các con đổi thành 15 phút. Như vậy, để chạy quãng đường 2,5 km thì người đó chạy mất 15 phút. Và cô đáp số 15 phút. Cô đọc lại bài giải. Thời gian chạy của người đó là 2,5 chia cho 10 bằng 0,25 giờ bằng 15 phút. Đáp số 15 phút. Bài toán số 3 của chúng mình đã được thực hiện và bài này là áp dụng công thức các con nhớ để thực hiện cho tốt các con nhé.